tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp để các bạn xem đây là nội thất của bếp đây bây giờ thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại test những cái tính năng của bếp để các bạn xem luôn Bếp này thì có mặt men Phương tiện của nó gồm có nắp khói nè một cặp đầu chia lửa và một cặp kiềng phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được ờ, bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gia đình đây là ngoại thất của bếp đây bây giờ thì tôi sẽ bật bếp lên để thử những tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này cũng có hai tầng lửa nè một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa ở phía dưới giúp các bạn có thể nướng đồ ăn không cần phải chở nhiều cũng như bếp có vị nướng được làm tí nóc mâm nướng cũng vậy luôn ngọn lửa cháy xanh đẹp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 do que cảm biến nó không có cảm nhận được cái ờ, nhiệt độ nó cầu ở đấy nồi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 thì có giá khoảng 30 đến ờ, khoảng 40 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần những loại pin này cũng rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này bếp này á vì nó hao nó hao pin tại vì nó có những cái chức năng sau đây một lát tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem những cái chức năng ở đây cũng như như nó có hai cái chức năng như tôi vừa giới thiệu là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam ngoài ra thì nó có chế độ chống cháy nổ khi mà chúng ta sử dụng ờ, nó sử dụng cái IC đánh lửa nên khi mà chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều đánh lửa theo luôn nên chắc chắn nó sẽ hao pin ở bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại á bếp ga nội địa Nhật thì nó có tính năng tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều tính ờ, trung bình thực tế một gia đình của tôi á bốn người ăn một ngày nấu ăn hai buổi á, thì một bình ga giá khoảng từ 320 ngàn á, thì chúng tôi sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng tức là một tháng á, các bạn chỉ ờ, tức là một tháng thì tốn khoảng từ hơn 150 ngàn tiền ga mà thôi và đặc biệt đó là bếp ga nội địa Nhật nó có ưu điểm là an toàn tuyệt đối nó có cảm biến khóa ga tự động như tôi đã giới thiệu ở trên để chống trần cho chấn rò rỉ ga nè đó nó tự động khóa ga khi mà nó cảm nhận cảm biến té cháy nồi bếp bên uh, trái của tôi đã khóa ga trước nè dù công tắc cũng còn đang mở đây nhiệt độ là hai trăm rưỡi với khóa ga dù công tắc vẫn đang mở thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước ờ, cạn nồi thành công ở bếp bên trái đây thì ờ, để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng cái bếp này một cách nó tiết kiệm à, vừa tiết kiệm ga cũng như tiết kiệm cái tiền pin chúng ta sử dụng á, thì chúng tôi rẻ sóc rẻ hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm một cái viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ khoảng từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy thì các bạn sử dụng được khoảng từ 4 ờ, cho đến 5 tháng rất là tiết kiệm bếp bên phải bên phải tôi vừa mới khóa ga luôn thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công của bếp bên phải đây dùng công tắc có năng mở bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp pin sạc sau thì học pin của bếp nó nằm ở đây học pin của bếp nó nằm ở đây bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này nên một viên pin sạc của tôi sẽ không có thể nào lắp vừa vào được vì thế để đi kèm với đoạn tăng chiều dài cho cái hộp pin nó vừa với cái hộp pin đó chúng tôi có kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này các bạn để hơi cong một đầu của lò xo lên sau đó chúng ta móc vào ở đây nó có một cái lỗ nhỏ mà chúng ta móc vào mục đích là tăng chiều dài cho viên pin thôi chứ không có gì hết sau đó chúng tôi ờ, ở trong hộp pin đó, thì nó có sẵn hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng ở bên ngoài Đây. các bạn chỉ nên lắp theo đúng cái trang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với các cái hộp pin này các bạn chú ý là phải lắp đúng cực nha tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á, thì bếp chúng ta nó sẽ không có hoạt động được và nếu các bạn để lâu ngày á, thì bên sạc nó sẽ hỏng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 có hình các ba cái nhiệt độ này 160 180 và 200 độ C ở đây đây là cái chức năng chọn nhiệt độ chiên bếp có ba cái nhiệt độ mặc định như thế này giúp cho các bạn có thể đưa chiên đồ ăn một cách nó có một cái nhiệt độ ổn định không có lo sợ bị qua lớn lửa cháy khác các bạn khi chiên đồ ăn các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn này nó sáng đến cái nhiệt độ mà các bạn cho là hợp lý với loại thực phẩm mà các bạn đang chiên á thì bếp sẽ tự động nó bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp các bạn chiên đồ ăn ở một cái nhiệt độ nó ổn định hơn đồ ăn chúng ta nó ngon nó giòn hơn không có lo bị lớn quá lửa tiếp theo ở đây cái phím này là chức năng nấu cơm và chức năng nấu nước sôi nè chức năng nấu cơm mà nằm ở dưới chức năng nấu nước sôi nằm ở trên đây đối với chức năng nấu nước sôi á thì ờ, nước trong nồi các bạn nấu nước trong nồi nó bắt đầu nó sôi lên á, thì khoảng 5 phút sau bếp nó sẽ tự động nó khóa ga mục đích của bếp nó làm cái như vậy đó là để khi mà chúng ta nấu nước sôi chúng ta có thể giết hết cái lượng vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát á vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thực sự là giết hết vi khuẩn được nên khi mà đun nấu nước sôi các bạn nhớ sử dụng chức năng này để đạt hiệu quả thực phẩm an toàn nó cao nhất ở còn đối với chức năng nấu cơm ở dưới thì ở bên Nhật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 chọn nhiệt độ tia nó có chức năng rang đây nó có cái chức năng rang đây thì như tôi giới thiệu ở bếp có que cảm biến thông minh này nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của bếp là từ 250 độ trở lên thì nó sẽ tự động nó khóa ga để cho an toàn vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao thì các bạn bấm im lúc này trong vòng 3 giây nè để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp thì que cảm biến của bếp sẽ tự động tăng cái mức hẹn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C có thể giúp các bạn ờ, thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao mà không có lo sợ bị bị ờ, kìm hãm nhiệt độ nữa ngoài ra thì bếp này cũng có chức năng hẹn giờ ở cả ba bếp luôn là hai bếp nấu và một bếp nướng của nó đều hẹn giờ được nhưng mà các bạn lưu ý các bạn muốn hẹn giờ các bạn chú ý ở đây nó có một cái biểu tượng hình bếp ga này bật lên các bạn muốn hẹn giờ các bạn bấm vào đây đèn nó sáng ở vị trí nào thì nó tương ứng với vị trí đó ở trên bếp và các bạn lưu ý khi mà chúng ta đang chọn chức năng thì chúng ta không hẹn giờ được và ngược lại khi mà chúng ta đang hẹn giờ chúng ta không chọn chức năng được như ở đây bếp bên phải trái của tôi đang chọn chức năng nấu nước sôi thì chúng ta sẽ không di chuyển hẹn giờ được nè chúng ta chỉ hẹn giờ được ở bếp bên phải mà thôi bên phải khi mà hẹn giờ mặc định của nó sẽ là 3 phút các bạn tăng chỉnh được 90 phút là tối đa tôi sẽ chỉnh về mức 1 phút nè để thử chức năng hẹn giờ của bếp bên phải cho các bạn xem bếp nướng của bếp này nó cũng có chức năng hẹn giờ luôn tôi sẽ bật bếp nướng lên luôn thì đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng nó xài chung với đồng hồ hẹn giờ của hai bếp nấu luôn nha các bạn đó các bạn bật lên khi mà khi mà bếp nướng hoạt động thì mặc định của nó sẽ lên 9 phút nè các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút luôn được được 15 phút các bạn tăng chỉnh tối đa được nướng là 15 phút và mức nhỏ nhất là một phút tôi sẽ thử với mức nhỏ nhất một phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng cho các bạn xem luôn sử dụng bếp ga nội địa Nhật á thì ờ, thường thường là khi các bạn mua bếp sử dụng các bạn gặp vấn đề về ngọn lửa nó bị đỏ cái đó có thể là do cái van ga chúng ta đang sử dụng á nó không có phù hợp với bếp hoặc là cái bình ga chúng ta đã sắp hết ga các bạn đi kiểm tra bình ga lại nếu mà bình ga nó còn đầy thì các bạn hãy kiểm tra lại cái van ga thì để khắc phục cái tình trạng đó chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này để sử dụng kèm với bếp giá bán là 130 ngàn một cái ở những nơi khác họ sẽ bán với giá cao hơn là khoảng 160 ngàn nhưng mà chúng tôi bán 130 ngàn thôi đó là giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp thì ờ, họ cũng hay quảng cáo cái này là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng mà thực chất không phải đây chỉ là cái hàng ờ, hợp tác xuất khẩu của Việt Nam và Nhật Bản hoặc là cái nước châu mà thôi ngoài ra nó đều xuất xứ của nó là ở Việt Nam bếp bên phải của tôi khóa ga nè thực hiện chức năng hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn đang mở nè bếp nướng cũng đã khóa ga thực hiện chức năng hẹn giờ thành công dù công tắc vẫn đang mở bếp bên trái của tôi đã khóa ra thực hiện chức năng nấu nước sôi thành công này dù công tắc vẫn đang mở này trên đây tôi đã thử đầy đủ tất cả những chức năng của bếp cho các bạn xem thì ờ, những cửa hàng đại lý về shop rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga trên ờ, toàn quốc nếu mà quý khách đang xem ờ, được video clip này mà các bạn muốn mua sản phẩm bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi cũng như ờ, cũng như những cơ sở đại lý mà muốn ờ, kinh doanh bếp ga của rẻ hơn khuyến mãi thì có thể liên hệ vào số điện thoại của anh Nam qua Zalo Facebook là 0909 306 149 để có thể biết được những chính sách ưu đãi tốt nhất dành cho bên phía đại lý. Và nếu như các bạn đang xem trên YouTube hoặc là trên TV á thì các bạn có thể đọc vào remote tìm kiếm cái từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi